Chào mọi người, qua đây về kênh cân à, máy câu nhật của mình Đây, hôm nay là có một số máy như thế này nha mọi người Đầu tiên là con à, Shimano Alivio 1000 Size thức của con này là khoảng 1000 Đây Con này sản xuất Malaysia Cối là cối carbon Cối đồng Đây, khuyên là cửa con đẹp nha mọi người tất cả đều có thể gặp tay đổi tay trái phải được còn nào không được thì mình sẽ nói dòng này rất là mượt đó ok khóa nhá đó con này cược một uh, 1.5 vô 130 mét cược số 2 vô 200m cược số 3 vô 65m đó à mọi người yêu cầu xem à, cột ở phía trong mình cho mọi người xem cột phía trong ấy. đây ok thằng SBS này SPL này con này con số 1 mình bán hai trăm rưỡi ngàn nha mọi người một hai trăm năm mươi số 2 số 2 là một con à, xả đôi chuột con mô binh đôi chuột đây qua đây qua gì đây Long Cat Sport con này size của con này 7 GS 750RD Sportline size của con này thì khoảng tầm 2 à, ngàn rưỡi tới 3 ngàn <clears throat> size thật khoảng tầm 2 ngàn rưỡi tới 3 ngàn đây carbon cối carbon thân kim loại đây cối này cối đồng nha mọi người đây xả cối đây diệt cối ok đây con này là cối thảo mở nhanh cột trợ lực cột này cột trợ lực này cối thảo mở nhanh này ok cứng này xả ra này rồi cược á <clears throat> cược thì con này là um, cược số 3 150m cược số 4 100m cược số 2 200m con này thuộc dòng cối nóng rồi nha mọi người con này sản xuất ở Nhật Japan đây khóa con này chạy 3 bí nha mọi người này 3 4 bơ này đây gập gập tay đổi tay trái phải rồi khuyên ra cửa thấy con đẹp này ok cột trợ giật nha mọi người con này con số 2 phiên bản 700 700 ok số 3 <clears throat> số 3 là một con uh, đây qua 1500T Timberland X sai thật của con này 1500 à, cối cối đồng cối cối à, đồng cối uh, kim loại nhé mọi người đây mình cho mọi người xem cột ở phía trong dòng này thì rất là mượt tay quay tay đôi Đấy, dòng tay đôi này rất là mượt khóa này đây cái số của tay à, tay quay này nó bị uh, hư rồi nha mọi người hư rồi đây đây khuyên ra cược này con này cũng sản xuất ra bay cước cược thì con này là để mình đọc xem nhé nó hơi mơ rồi mơ hệ số cho đó nó mơ hệ số rồi mình đọc cũng được nha mọi người còn đây con số 3 và 500 ok con số 3 500 số 4 <clears throat> số 4 con uh, Shimano khóa này Shimano A S cái ngang 4 à, gì đây Shimano Sunsup 4 size của con này thì khoảng tầm 5 à, ngàn nha mọi người size khoảng tầm 5 ngàn đây cột đây cổ đây toàn thân kim loại hết nha mọi người con này khá là xinh đây đây toàn thân kim loại con này sản xuất Japan nữa này Japan nữa nha mọi người ok tay quay cược rồi khuyên ra cược này khuyên đá này ratio của con này năm trăm ba cước 4 307 5 302 6 204 7 108 Ok Xe con này khoảng tầm 5 ngàn 4 tới 5 ngàn 4 ngàn rưỡi tới 5 ngàn Con này thì ngoài hình con khá là mới Con số 4 Mình bán 400 Rồi số 5 Bass Shorter 309 Con này sản xuất Hàn Quốc Đây Chỉnh cối Nhà cước Ừ. đây chút mình chạm lại cái cược nữa ok máy rất là mượt nhưng mà nhà cổ này ok con này là con số 5 à, mình bán 400 này, khuyên đá này khuyên ra cổng đá này <clears throat> sáu con đai à, qua Trái thật của con này khoảng tầm từ 5 à, cho tới 6 ngàn năm tới sáu ngàn nha mọi người đây con này thì toàn thân là kim loại đây cổ của nó cối động con này thì uh, cổ là cổ trơ đây mình mở cổ ra cho mọi người xem đây của product này rồi cột trơ nha mọi người đó ok khỏi rồi ok còn này thì cược số 7 vô 325m cược số 8 207m cược số 10 202 cược số 8 à cược số 12 185 cược số 14 165m à không đây mới đúng này cược số 3 208 cược số 2 200 cực số 5 150 m ok cái này hơi bị rỉ mọi người về đánh à, vệ sinh lại nhé chỗ này hơi bị rỉ nhưng mà cái khuyến này thì không rỉ này khuyến này không bị nha mọi người đó con ờ, con số 6 à, con này trăm tám trăm ok số 7 một con uh, Shimano con này cổ thảo một nhánh nha mọi người size của con này thì khoảng tầm uh, à, 3 ngàn ở đây nó ghi 2 ngàn nhưng sai thật thì mình thấy khoảng tầm ở ờ, à, con này cũng khoảng tầm 2 ngàn đó 2 ngàn Shimano Titan ARS 2000X chạy hệ thống bi Titan cổ này là cổ là kim loại nha mọi người alo vâng nói đi anh Pin dùng sạc adapter sạc ring ấy Pin dùng sạc adapter pin dùng sạc ring Sạc adapter đúng không? Là 750 ấy 750 còn với 1 triệu 2 là 1 triệu 950 ấy 1 triệu 950 ngàn dạ vâng dạ không anh nhá dạ không anh ơi dạ không em không bớt anh ơi em không bớt anh ơi em không bớt dạ vâng anh tham khảo rồi có gì alo cho em nhé đây mọi người thông cảm nhé mình nghe điện thoại đây Shimano con này made in Japan này cối thảo mở nhanh này của kim loại toàn thân là carbon ok rồi con này là con số 7 à, mình bán 500 nha mọi người 7 500 xả một pin đuôi chuột nha mọi người xả một đôi chuột à để mình đọc cược cho mọi người xem cược cược con này cược số 2 vô 200m số 3 150m số 4 120m rồi <clears throat> rồi một con này là con uh, Shimano Eanot Aenot 2000 sai thật của con này 2000 nha mọi người đó khóa này dòng này thì rất là mượt dòng này rất là mượt nhé đó cối này cối đồng cối uh, kim loại mình mở ra cho mọi người xem cột ở phía trong đây con này thì là made in Malaysia made in Malaysia cửa của nó thì cửa số 2 vô 150m 2.5 120m cược số 3 100m cược số 4 là 70m cho mọi người <clears throat> đây mọi người tranh thủ xem cái à, ngoại hình của nó dùng mình thôi mắc cái gì đây đây cột của nó đấy nha mọi người <clears throat> đó rồi mọi người xem lại ngoài hình nha đây cổ này cổ cứ loại này Shimano nha mọi người Malaysia dòng này dòng đời mới tất cả đều có thể gập tay đổ tay trái phải được hết còn nào không được thì mình sẽ nói nhé 80 bạc 600 9 còn đây qua 150 này cái khuyến này đẹp đấy mọi người con này con khá là đẹp Cronos này mọi người nhìn mình quay đấy đó chậm mấy chỗ này quay tí nữa này đó. đó. ok xả khối này Chưa. cái này để mình xoay cái này ra chút con này chạy à, 5 bi nha mọi người 5 bi 5 bi này Đài Loan 150 con này sản xuất uh, Korea Made in Korea Hàn Quốc đây qua này mọi người xem nhé quái tít mua đây xả cực ok <clears throat> con ờ, con số 9 ờ, mình bán 1 triệu nhá mới 9 1 triệu ok con này con rất là đẹp nha mọi người rất là đẹp rồi con cuối cùng đây qua pro shorter hai ngàn rưỡi dòng này thì quá êm nữa rồi còn đây là thẳng ABS đời mới thằng đời mới ABS cổ dây cối nông đó khóa này con này sản xuất Thái Lan nha mọi người đây qua sản xuất Thái Lan size của nó là size hai ngàn rưỡi đây cổ này cổ kim loại thằng ABS con này thì à, tải cả khoảng tầm 8 kg tải cả khoảng tầm 8 kg cược số 2 vô 200m cược số 3 vô 150m đây cột trống của nó đây rồi khuyên ra cược ở đây thì con rất là đẹp con đẹp nha mọi người về mọi người vệ sinh qua lại này thằng ABS này máy này con rất là mới con này con số 10 mình bán 600 nha 10 10 600 Rồi, ok, tại đây là kết thúc video của mình. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên video cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.